Love. thấy muốn xa dần mất rồi anh thôi thôi phải quên tôi còn nhớ ngày cô đi mua lâm đông nặng hạt cô vội trao chiếc nhẫn đỏ gương mặt cô lạnh nhạt thể hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô áo gấm lúa đào cũng cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô cô thấm tâm Anh thèm về thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô thầm Tấp liều tranh đang chỉ lệ bóng lương đều trong đó một trái tim Chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi thì vọng không ai sẽ mãi hi Tôi lao dòng nước mắt sao còn đọng hai hàng mi Đã bao lần tôi nắm lấy thương tình cảm phai tàn đi Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ Sao nở bên đi thương ân tình xưa là cả một đời những ghi nhớ Chờ cô về chờ chiếc hôn chờ một vòng tay ấm áp Chờ cô nói cô nhớ tôi lời Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hay tôi phải trần giờ em mong yêu sao buồn buồn trên mắt sao đôi lần khóc nước mắt tôi vẫn luôn dội theo từ cái ngày tôi bước đi còn xa nơi ngoài nghèo mình sông nhỏ ta thường qua còn xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa anh chàng kia còn đợi những bóng người giờ nơi đâu tôi chỉ biết một nơi mấy tâm sự cùng chăn trâu so Thank you. sáng ở trên màn hình hai giờ đêm vẫn còn lung linh Quen chiều khuya như là bạn mình Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa Để mà thêm say thêm ca Chỉ cần anh em ngay bên ta Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta Nhớ khi xưa những ngày đói Khi mà đập duy nhất là những lời cười giờ còn hơn ông thầy bói vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem bốn bề đều là những người anh và người em gặp nhau mỗi đêm một trăm cái chan nhỏ chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên nhưng đam mê không một quên một trăm con gác nhỏ yeah. chẳng lẽ phải vào đêm lời động viên đó thì làm sao quên đời nhiều mặt đắng cứ sang bên vượt qua góc tối mắt trời đang lên có những lời khi có cả lời bình có những lời yêu thế là lời nhiều ta không cần khoe không cần nhiều lời thôi không cần kể tới cái chiều làm cái nghề này mười ngày dài cứ như là mười năm tôi sinh ra là người ta nói rằng tôi là người chăm Chăm vợ, chăm con, chăm làm Trăm phần trăm mỗi khi nâng chén Chăm on cho vài trăm ngàn anh em Lâu lâu lại nghe tôi chém Không ồn ào và cũng không ầm ĩ Dân đồng Lào mà sống dơ mỹ everything.